chào mọi người à, <clears throat> hôm nay mình có à, một số con máy đây size thì size tầm từ 5 à, ngàn cho tới 8 à, ngàn size đây là mình đang nói size thật nha mọi người con ở trên máy thì có khi nó ghi 7 ngàn 5 ngàn có khi thì nó không ghi nhưng mà tất cả máy này á đều là loại máy tơi mô pin tỉnh hết nha mọi người không phải mô pin đồng nha đây mô pin tỉnh thì giá nó sẽ mềm hơn à, rất là nhiều chỉ bằng 1 phần 3 mô bin đồng thôi nhưng mà một số anh em cần cấu ấy, thì cần phải có mô bin tịnh này Đây. <coughs> mình sẽ giới thiệu từng con một nha mọi người à, đây có mấy con giống nhau mình sẽ giới thiệu chúng một tên nữa mình chỉ tẹt máy qua cho mọi người xem thôi có năm con nó giống nhau này đây đây đây năm con này thì đồng giá là 450 ngàn hết nha mọi người đang siết cái này chặt quá để uh, xíu nữa à, với mọi người nở rộng ra cái này mình đang siết chặt nha mọi người đó này này khóa một bình tĩnh có nghĩa là không có quay được cái này nhá đây có này á thì là máy uh, máy đai qua thôi vậy đúng rồi ta cái hiệu của nó đâu à Shimano máy Shimano nha mọi người máy Shimano có này size 5 ngàn đây size 5 ngàn Titan à, Aero đây chạy bi này Aero Dynamic Titan nha mọi người Titan đây Shimano nha mọi người à, 5 ngàn đó nào, tất cả máy ngày nay thì à, mình thấy hầu như đều là máy à, Japan hết đây Japan hết này đó ok đây đây con số 1 450 ngàn một bốn trăm năm mươi <clears throat> số 2 cũng là một con y chang như vậy Shimano đây cái này do mình nới rộng cái này ra đấy đây con kia mình siết chặt quá cái đó về mọi người nới ra xíu đây ok rồi khóa đây cổ này của tỉnh không xoay được đây ngoài thì nó như thế này đây cũng là Japan nha mọi người size 5 ngàn à này mình quên là cước cược số 2 thì vô được 300m mà cược số 3 thì vô được 200m cũng là titan đây ngoài hình đây đây con này là con số 2 450 số 2 450 rồi số 3 cũng là một con đi chăng vậy con này thì à, không có cước <clears throat> nó về à, không có cước khóa này đây đó đây cược số 2 vào 300m cược số 3 vào 200m đây đây nó bị dơ này đó mình chui ra này đó thấy không đó này titan xài 5 ngàn nha mọi người đó Japan Shimano Đấy. cối cối này của tỉnh đây à mấy cái này tất cả đều đổi tay và gập tay được nha mọi người đây gập tay thì đây đây đây là gập tay đổi tay đều được những con nào mà không đổi tay được á thì mình sẽ nói con mặc định là đổi tay được nha mọi người ba bốn trăm năm mươi năm con này đông giá 450 hết đây à ở đây mình thấy ghi ra TO bao nhiêu nhỉ để mình đo từ xem ra TO là bao nhiêu nha đây đây đi một hai ba đây đây ba trăm chín á đây là mình đoạn gì đó nha cho ta ở đây mình thấy nó không ghi rồi tiếp một con y vậy cũng là vậy luôn Shimano Japan đấy đấy của tỉnh đó xài 5 ngàn titan gập tay đổi tay đó khóa ok số 4 450 số 5 máy thì rất là êm nha mọi người đó đó này khóa đó ok cối này cái này bị dơ thôi nhá đây mình chui ra hết này đó tất cả đều là titan hết aero 5000 tất cả đều là carbon với titan này đây xe 5000 nhá đó cược số 2 thì vô 300m cược số 3 thì vô 200m con số 5 450 450 ok rồi tiếp để mình chọn những con giống nhau mình quánh một tên cho nó khỏe nha mọi người à, con này 5 ngàn đâu rồi hai con bảy ngan này giống nhau này đây hai con bảy ngan này giống nhau này <coughs> đây đây là máy à, Shimano tất cả đều là carbon hết carbon Shimano GT 7000 con này thì đúng uh, size 7000 luôn giá bắn nha mọi người đây đổi tay trái phải đây ratio của con này 3.8 3.8 này đúng rồi còn nó hơi này mình đo 3.8 3.9 là đúng rồi đó rồi cố tình đây cước cước vào bao nhiêu đây cước cước cước ồ không thấy nó ghi cược vào bao nhiêu nha mọi người không thấy cái cược vào bao nhiêu hết rồi ok mình sẽ test con này ok này rồi khóa này đây gập tay gập tay thì đưa vào đây gập tay nha ừ. gì trời đợi ra xíu nữa đó rồi ok đây gập tay này gập tay rồi con này con số 6 số 6 con này mình bán năm trăm rưỡi nha mọi người xe 7 ngàn năm trăm rưỡi ba bi hai tốc độ gì đây con này chạy ba bi con số 6 550 rồi số 7 số 7 một con đi trang vậy đó khóa qua đây ok cái tiếng kéo này do cái cược này thôi nào mà mọi người này không phải là do máy đâu đó cố tình đây đa số mình đã giới thiệu như cái kia rồi đây titan titan vậy là carbon nha mọi người carbon này titan này gt 7000 shimano chạy 3 bi hai tốc độ này thì mình hiểu cái này giá băng này đây ok mọi người xem kỹ máy nhá rồi con à, này <clears throat> con số bảy, con số 7 này cũng 550 ngàn số 7 550 ok rồi thôi con còn ai dùng nhau nữa không <coughs> hai con này dùng nhau này đây hai con này Suzumi Hàn Quốc Đây, Suzumi của Hàn Quốc đó khóa tay khóa một chiều đây cổ tình này đó <coughs> Hàn Quốc này ngoại hình thì con khá là đẹp nha mọi người mã của nó là chứ Swingware ST thấy nghi số nhưng con này thì theo mình thấy con này size cũng khoảng là 6 ngàn nha mọi người 6 ngàn rồi size khoảng 6 ngàn á so với con này con này nhỏ hơn 6 ngàn size thật của con này khoảng 6 ngàn rồi xem ratio của con này là 4.0 Cược Cược thì cược uh, số 3 vô 340 m Số 4 vô 250 m Số 6 vô 180 m Rồi ok <clears throat> Con này con số uh, 6, 7, 8 87 500 500 Ô bình tĩnh nha mọi người Đây Cũng một con ý như vậy mà bị mất cái nút này này Mất cái nút này nhưng mà Xoay thì bình thường nha mọi người Đây Cái này do mình siết chặt quá rồi Đây màu bình tĩnh này đó cái nè ok đây khóa đây cái này thì uh, y chang con đó này màu in tịnh mọi người xem ngoài hình nhá đây cũng là cái mã đó cũng thông số cược như vậy 3 vô trai 340 4 vô 250 6 vô 180 đó có đây ơi rồi à, ở đây ratio cũng là 4.0 con này con số 9 con này mình bán 400 400 ngàn đây vì nó mất cái này nhá rồi cái nó nhộng nhộng được không t 30 h t 30 h 30 t <coughs> ba mươi t hai con ba mươi t này rồi hai con 30 hạt cho mọi người máy này thì là máy uh, à, đai qua đó khóa ok đây nhà băng này con này thì nó bị bể ở đây miếng nhưng cái này thì vẫn vẫn vẫn vẫn uh, à, đó làm sao đấy vẫn kẹp được bình thường nha mọi người vẫn kẹp được bình thường thì mình sẽ bán rẻ lại hơn con kia đây mô bình là mô bình tỉnh không có quay được mã của nó đây ST30H đây qua đó con cược này cược số 2 vô 300m cược số 3 vô 200m rồi cái gì nữa đây đúng, get spot rồi ok ok rồi con này thì bị ờ, xuất ở đây xíu thì mới bán là 400 số mấy đó số 9 đó số 10 400 11 11 là một con ý như vậy tất cả đều đổi tay gặp tay được nha mọi người con nào mà không được á thì mình sẽ báo đó giống con kia nhá gập tay này đấy đây này giá băng này đó này cực số 2 vô 300 m cực số 3 vô 200 m cối thì cối tình đó thân này thì toàn bộ là thân carbon carbon hết ok <clears throat> số 11 mình bán 500 11 500 <coughs> rồi có hai con này giống nhau rồi này đây hai con này <coughs> hai con này cũng là đai qua ST30T đó thân carbon đó <clears throat> thanh carbon da băng này cối là cối tiền đó này rồi ok đổi gập tay ratio ratio con này ở 5.1 nhảy này 5.1 nha mọi người cược cược thì uh, cược đâu cược vào như thế nào đâu cược số 5 200m <clears throat> cược số 6 160 mét Rồi ok Số 12 12 Con này mình bán là 500 nha mọi người Rồi 13 Một con y chang như vậy này đây qua 30T đây power card đây. thông số cực cũng như vậy số 5 vô 200 số 6 vô 160 đây ratio thì là 5.1 cuối là cố tình ok đây qua Japan số 13 phiên bản 500 13 500 rồi tiếp <clears throat> có hai con đai qua đời mới <clears throat> hai con đai qua đời mới đời mới thì à, nó sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người đây hai con này đều à, made in à, China hết đời mới đây con này thì tầm size size con này khoảng tầm 7 tới 8 ngàn đây một một viên tỉnh size tầm 7 tới 8 ngàn đây. máy này máy đời mới thì nó sản xuất ở China một viên tỉnh ok ừ. à, để mình đọc thông số nha trời ông cái này đọc không hiểu rồi đây cái này đây qua cược <coughs> 0.8 vô 250m, cực số 1 vô 200, cực 1.5 vô 200. À, gì nữa? Không thấy gì nữa. Rồi. 35 mm đường kính này. Ratio đâu ta? Cái này mình thấy ratio, để mình thử xem nào. Đây đây. Không, vào đây đây. đây. 1 2 3 4 <clears throat> tiêu khoảng 405 à, tới 408 á mọi người Con à, con số 14 với bán uh, à, 500 Máy này máy đời mới nha mọi người Sản xuất ở China 500 <clears throat> Đây con này cũng ở đây qua đời mới này Con này size của nó cũng khoảng tâm là 5 tới 6 ngàn nha mọi người con <coughs> này thì size tầm 5 tới 6 ngàn chạy 2 bi này đây qua này cược số 2 vô được 300m cược số 3 200m cược số 4 150m đây made in China đây qua final sub sure đây con này thì cũng có cược <coughs> không có cược ok ok rồi quay thử này con này đang hơi nặng chắc cho chỗ này siết chặt quá Đây. được rồi ok à con này con số 10 à, <clears throat> mấy rồi chết rồi có nhầm hai số rồi à, không nhầm 15 15 này mình bán 500 nha mọi người 15 500 rồi 16 16 là con Shimano này thì à, <clears throat> Shimano này xài 5 ngàn 5 ngàn nhưng ở ờ, đúng rồi 5 ngàn con xài 5 ngàn đó đó đó nhà băng nha mọi người nhà băng đây cô tình à còn thông số gì nữa đâu à đúng rồi super aero 5 ngàn đây 5 ngàn đây rồi không thấy ghi cược hay đôi gì hết cược đây mọi người xem qua nhé cược với ratio thì mình thấy ghi ratio thì để mình xem này một hai ba bốn khoảng 4.3 4.3 nha mọi người đây con này con số à, 16 16 16 13 500 16 500 ok rồi 17 là một con này con à, <clears throat> gì đây Ryobi có này thì khoảng à, tầm từ 7 ngàn tới 8 ngàn nha mọi người Ruby sản xuất ở China từ 7 tới 8 ngàn đây. Ừ. cũng là mẫu bình tĩnh nữa con này thì có cước cối này cối nông <coughs> cược số 2 được 300m cược số 3 200 cược số 4 150 rồi gì nữa đâu không thể ghi ra TO đây dòng của nó đây đê tiếng của nó ok con này thì tâm từ 7 tới 8 ngàn rồi đảo tay gập tay ok gập tay quay gặp chưa được này đây ok rồi con này thì mình bán 400 nha mọi người con số 17 400 rồi 18 thì cũng là một con đai qua đai qua carbon đây khóa size của con này thì khoảng tầm 4 ngàn 4 ngàn 3 ngàn đây con này 3 ngàn GS 3 ngàn nó ghi 3 ngàn nhưng mà mình thấy con này size khoảng tầm 4 ngàn á size thật khoảng tầm 4 ngàn nhé mọi người đây khóa cái này thì là toàn thân là carbon chạy 3 bi đây cược số 2 vô 200m 300m cược số 3 vô 200m cược số 4 vô 150m mô bình tĩnh mô bình tĩnh nha đây đây qua carbon nhà bằng lên nha mọi người đây con này là con số 18 à, 18 này mình bán 400 nha mọi người 400 rồi ok cảm ơn mọi người theo dõi video của mình